chào anh em nhé hôm nay nhà tôi sẽ giới thiệu đến cho em cái thiết bị đấy, hỗ trợ anh em dành cho môn chơi sóc bịp nhá giúp anh em chiến thắng và ôm tiền về anh em nhé và tôi nói luôn là cái hàng này là không cần dùng đến bát đĩa và quân vị bát đĩa quân vị là xanh chín anh em nhé hoàn toàn của dưới đấy cái hàng này nhà tôi sẽ ship code toàn quốc anh em kiểm tra hàng tại nhà anh em chuẩn thì anh em lấy anh em nhé và không làm mất thời gian này em nữa tôi đi vào hướng dẫn em về cách sử dụng của nó luôn này anh em cần biết cho tôi là trong sòng sới đánh một quân vị gì ví dụ quân chắn quân bài gần bao thuốc con đóm gì đấy đấy là anh em đã có thể chiến thắng được. và tôi hướng dẫn em cách sử dụng này đây là thao tác ở nhà nhé tôi ví dụ là người ta dùng một quân chắn lưng đỏ này em gạt công tắc lên này đấy em khởi động camera của nó lên đấy em đặt cái mặt quân vị mặt lưng của con quân vị lên nhá đấy đây tất cả mặt đỏ đều giống nhau này đối quân bài cũng như vậy còn quân bao thuốc thì em để mặt trong anh em nhé 5 đến 10 giây máy nó nhận được là máy sẽ báo dùng một cái này đấy. khi là máy báo dung một cái như thế là máy đã nhận được rồi đấy là khi đó vào chơi em chỉ cần bật công tắc lên này ấn lại công tắc của nó lên đấy tôi để cái máy này ra cái bát này để em cùng cảm nhận thôi này khi máy báo dung thì em đánh cái mặt lẻ còn không báo dung em đánh mặt chắn sấp đôi tứ tử đều là không dung ba trắng ba đen là máy sẽ báo dung anh em nhé đấy, không làm mất thời gian của em nữa này đấy, tôi sóc thử em một vài cái bằng nữa này túi đen tôi sóc này đấy máy báo có dung này em cứ đánh vào mặt lẻ của tôi mở này đấy, ba đen này đây sóc tiếp này cái cự ly của nó là từ hai mét rưỡi đến 3 mét anh em nhé máy báo không dung không dung là chắn rồi sấp đôi điện tử không cần biết anh em nhé mở đây, sấp đôi này sấp đôi sóc tiếp này đồ rất dễ chơi ai làm cái ai sóc cái là chơi được em nhá máy để sử dụng bằng pin đấy hết pin em tự thay pin nhá máy vẫn báo không dung đánh 50 triệu mặt trắng này mở này bớt sấp hai này sấp hai sóc tiếp này máy báo có dung có dung lẻ rồi tôi bán lẻ này lẻ thường ngoài 100 triệu cho em mở bát này mở này đấy ba đen này ba đen sóc tiếp này máy báo không dung rồi không dung thì chắc chắn là chắn rồi mở này sấp hai này tôi kỷ niệm anh em chơi tiếng bạc này máy báo có dung không cần biết ba trắng ba đen đánh tất tay mặt lẻ này vào đây đấy, ba đen này đấy thì bây giờ tôi sẽ test thử em về bát đĩa quân vị này bát đĩa quân vị là xanh chín này anh em nhá đây xanh chín này anh em nhá đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nhà tôi có ba cơ sở cơ sở một bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe ra bát và cơ sở ba là bến xe miền đông đấy anh em nào gần đâu có đó test hàng trực tiếp chuẩn như video để em lấy của anh em nào ở xa thì tôi gửi hàng về anh em test hàng tại nhà chuẩn anh em lấy anh em nhé cảm ơn em